kẹo lạc là đến đoạn này là ra luôn thì nó cái mép hàn nó sẽ bị nó phẳng và nó đẹp à, còn nếu như để kệ cho nó chạy như thế này thì nó sẽ chèn đấy thấy chưa Nên là khi mà cầm kẹo lạc hàn là chỉ đến đoạn này là rút ra luôn xong à, nhìn khi kiểm tra là sẽ đẩy cái kẹo này nó lên đấy nó sẽ dính chặt vào như thế này là ok còn nếu trong trường hợp mà đẩy đẩy ra mà nó phòi nó nó nó thụt nó có một cái lỗ hổng hơi lên trên bên này có nghĩa rằng là nó nó nó chưa hàn kín cái nhiệt độ thì tối thiểu là 133 độ là là là phù hợp nhất một cái là nó ăn luôn mép hàn rất là đẹp đấy nha còn nếu như dưới 130 dưới 120 độ thì nó sẽ cái nguy cơ bị hở rất là cao còn trên 135 độ thì nó sẽ bị xoăn xoăn cái lớp cái cái cái cái cái mép này vào và nhìn nó rất là xấu thế nên là để tầm khoảng 130 đến 133 độ là đẹp nhất à, còn khi cầm ấy thì cầm để đúng vào cái mép này và xong để để ở chỗ này để cho nó đi qua cái này xong giật ra luôn thế là xong còn nếu như mà cứ cầm cứ đẩy đẩy đẩy như đẩy liên tục như thế này thì nó sẽ nó sẽ bị chệch ví dụ như này nó không không làm chệch giờ nó giỏi quá không thể làm chệch